Xin chào, hôm nay Tấn sẽ chia sẻ tới anh em kỹ năng đẳng cấp của đẳng cấp luôn Nó được gọi là kỹ năng hao vị Đấy, Kỹ năng hao vị này nó rất là phù hợp trong đánh sóc đĩa Ví dụ bây giờ đang là vị uh, rô đi đang là Đây là một vị rô Mình sẽ ví dụ thôi nhé Bây giờ mình sẽ đi mình ví dụ đây Đây, ví dụ đây là một vị rô đi người ta đang cắt vị rô thì chắc chắn là mình sẽ phải hao vị rô đúng không thì bây giờ mình chỉ cần cầm lên mình lau cái đĩa mình xoa xoa xoa phát là cái vị này nó nằm ở trong cái tay này rồi à, cái vị này nằm trong tay này rồi sau đó mình xoa phát mình thả vị ra thôi đây là kỹ năng hao vị à, hao vị thì nó có rất nhiều kỹ năng thứ nhất là mình phải trùng vị ví dụ trên trên này nó đang là vị bài thì mình phải dùng lá bài đúng không trên này đang là vị bài thì trước khi đi chơi mình sẽ có hai hình thức hao bây giờ tấn sẽ đi và chia sẻ luôn anh em nhớ đăng ký kênh của tấn tuân casino nhé tấn sẽ chia sẻ cho anh em kỹ năng hao vị trong đánh sóc đĩa à, nó có hai hình thức một hình thức là anh em có thể kẹp vào đây kẹp vào ngón út này đây anh em để vào cái chỗ khay này đấy nhớ phải để phẳng phẳng mấy chỗ này nhé để không phát hiện này sau đó thì anh em kẹp lại này. đấy kẹp bằng một ngón thôi còn cái ngón này là mình chỉ để che đi thôi này đấy anh em kẹp phẳng vào trong chỗ này đấy. kỹ năng này là kỹ năng hao vị đấy. chỉ cần hai ngón này thôi đấy. thì khi anh em ờ, cầm cái đĩa lên anh em sàng cái đĩa anh em bộ đổ cái này ra tay đấy. anh em đổ ra tay để anh em ờ, để khi đổ ra tay ấy, thì anh em phải dốc cái tay này xuống anh em kẹp cái ngón này lại đấy và sau đó thì anh em cầm anh em lau cái đĩa này đi sau đó anh em cầm lên anh em thả cái vị này xuống đấy à, đây ai sóc thì sóc đi lúc đó là mình sẽ đưa được vị vào và cái tay này đang ôm vị rồi nhé, đấy tay này đang ôm vị rồi rất là kín luôn ai à, xong sau đi đây là một kỹ năng là kẹp vị bằng tay còn là kỹ năng thứ hai kỹ năng thứ hai là anh em đổ vị ra đĩa này đổ vị ra tay này đúng không là khi anh em đổ ra tay này đấy, là anh em đã anh em nhìn này anh em nhìn tấn này khi anh em đổ vị ra tay này là vị đã bị hao mất rồi này đấy vị đã bị hao hao luôn này, mà tay không cần kẹp đúng không đây là kỹ năng hao vị bằng lòng bàn tay Đấy. khi anh em xong rồi thì đây là kỹ năng hao vị bằng lòng bàn tay này không cần phải nắm chặt tay à Đấy. chia sẻ luôn tới anh em này đây là kỹ năng hao vị trên lòng bàn tay luôn nhé Đấy. khi anh em đổ đổ vị này ví dụ bây giờ như này một một bên là tấn đang ờ, ôm vị ở trong lòng bàn tay này đúng không Đấy. còn một bên này tấn sẽ cầm vị này ta sẽ đổ ra lòng bàn tay này thì nó rất là phù hợp luôn này đấy, ví dụ khi anh em đổ ra lòng bàn tay này đúng không là anh em đã hao được luôn rồi này đấy kỹ năng đấy, sau đó thì khi anh em kẹp cái vị này trong lòng bàn tay này rồi đấy thì anh em sẽ bắt đầu anh em lau đĩa đi và anh em cầm anh em đổ vị ra thôi đấy, như thế là đã xong đây là hai cái kỹ năng hao vị bằng kẹp bằng ngón tay hoặc là hao bằng lòng bàn tay và một tuyệt chiêu thứ ba để cho anh em có thể hao vị được thì hôm nay Tấn chia sẻ luôn tới anh em đó là hao vị qua vỏ điện thoại hoặc là hao vị qua bao thuốc thì thường thường là hao vị qua bao thuốc nhé bây giờ Tấn sẽ ví dụ đây đây là một bộ vị của Tấn và đây là một bao thuốc mình đang hôn thuốc thì mình sẽ đặt sẵn bốn cái vị của mình cắt sẵn nhé sau đó thì mình sẽ kẹp ở trên đây mình sẽ giấu ở trên bên dưới này Đấy, mình sẽ giấu ở bên này và bây giờ mình không hao trên tay nữa mà mình sẽ vị của nó đang ở đây đúng không thì chắc chắn là ừ mình sẽ đổ ở đây Đấy, mình sẽ đổ vị ở đây mình sẽ giữ như này và chỉ với một động tác là khi người ta lau đĩa người ta sàng qua sàng lại phát là mình có thể vẩy được cái vị này ra rồi Đấy. sau đó là xong là mình có thể ôm được cái vị này về trong lòng hao đi rồi rất là nhanh đúng không ạ Đấy, hao vị này rất là nhanh đây là kỹ năng thứ ba trong uh, hao vị để hỗ trợ cho anh em đi đánh sóc đĩa Tấn cũng chia sẻ luôn Tấn là một trong những thợ chuyên đánh sóc đĩa cho nên là mới chia sẻ tới anh em một số cái kỹ năng để anh em có thể hao vị thì trên trên trên clip của Tấn là có ba kỹ năng hao vị để anh em tập luyện <coughs> thì anh em nhớ xem clip của Tấn và đăng ký kênh à, ngoài ra Tấn còn à, nhận dạy chia bài dạy đánh sóc đĩa bằng tay nghề dạy cho anh em dạy sóc đĩa cho anh em à, sóc bằng tay nghề để anh em có thể điều khiển chẵn lẻ thứ nhất là Tấn sẽ dạy cho anh em điều khiển chẵn lẻ được theo ý muốn và thứ hai là Tấn sẽ dạy cho anh em có thể nhìn thấy được quân vị bên trong là chẵn hay là lẻ đấy là kỹ năng Tấn muốn chia sẻ tới anh em là muốn đào tạo cho anh em thành thợ à, Tấn đã đào tạo được rất nhiều được 100-200 người thợ rồi cho nên là anh em yên tâm cam kết cho anh em là học xong anh em sẽ thành thợ 100% Đấy, thì anh em nhớ đăng ký kênh của Tấn để theo dõi nhiều cái kỹ năng tấn chia sẻ tới anh em trong cái bộ môn sóc đĩa này à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em